Xin chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi ờ, giới thiệu cho anh em về những cái bộ hồ tài xỉu bên tôi bộ hồ tài xỉu mới nhất mà nó mang lại tỷ lệ cao cho anh em khi mà anh em đi lắc thì ờ, khi mà anh em đi lắc thì là anh em chỉ cần sở hữu cái bộ hột này thôi Đấy, cùng với cái cách lắc của cái bộ hột đó anh em đi vào sân chơi anh em chơi thì là nó sẽ mang lại hiệu quả cho anh em anh em có thể giữ được chén tài giữ được chén xỉu anh em lên tài xuống xỉu theo ý muốn của anh em đấy thì anh em nào đã mua hột của tôi rồi thì anh em biết đấy, bộ hột thì nó mang lại cho anh em rất là hiệu quả anh em nào mà chưa sử dụng cái bộ hột tài xỉu bên tôi ấy, lên trên cơ sở anh em có thể lựa chọn được một cái bộ hột tài xỉu nó phù hợp với sân chơi của anh em thì uh, trên uh, video nó là những cái bộ hột tài xỉu bên tôi đây chỉ là một số mà những cái bộ hồ tài xỉu mà tôi mang đi tôi đánh thôi nhé còn những cái bộ hồ tài xỉu khác nữa còn rất là nhiều nói chung là bên tôi chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hồ tài xỉu hay chỉ anh em đi lắc cái đó, à, mang lại những cái tỷ lệ thắng cao mỗi một bộ hột nó đều cách lắc khác nhau đó thì anh em nào mà mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi thì anh em sẽ được chia sẻ cái cách lắc của cái bộ hột đó làm sao mà cái bộ hột đó nó sẽ đi theo ý muốn của anh em Đấy, thì cái bộ hột những cái bộ hột tài xỉu bên tôi là do chính tay tôi làm đấy hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi không có một cơ sở nào có cả đấy tất cả đây và tất cả là do chính cơ sở bên tôi làm đấy thì uh, riêng những cái bộ hột này thì bao đấy, bao cho anh em đi đều bao cho anh em hột đẹp bao cho anh em tỷ lệ mà cái bộ hột này nó đi nó sẽ rất là khôn Đấy, riêng những bộ hột bên tôi đi lắp anh em nào cũng nói là những bộ hột này là những bộ hột đi rất là khôn nhé Đấy. bây giờ tôi bạn giới thiệu cho anh em thì uh, anh em nào mà có có cái kênh của tôi rồi thì là anh em ờ, lên trên đó tôi cũng đã làm tất cả những cái video hột ở trên uh, kênh của tôi thì anh em lên anh em tham khảo cũng được Đấy. thì đây là cái bộ hột tài xỉu uh, cây này đấy, bộ hột tài xỉu cây bộ hột này cũng đánh khá là hay đấy, còn đây là hột tài xỉu mắt hí còn à, đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà tôi vừa mới cho ra mắt anh em đây là bộ hột tài xỉu tam sắc đấy. bình thường là những con tam nó đánh thành dấu huyền nhưng con này nó là tam sắc nhé nó đánh thành dấu sắc đấy còn đây anh em xem có cả mắt to cả mắt nhỏ nhé làm theo nhu cầu của anh em luôn còn đây là bộ trong suốt Đấy, anh em đi đến sân chơi thì anh em không cần phải kiểm tra tang cái gì cả trong suốt mà đó hột này cũng đi rất là hay còn đây đây chính là cái hột à, nhìn này nó không phải là hột nhựa đâu anh em nhé đây là hột đá đây là hột làm từ quả pizza Đấy, làm từ quả pizza đó anh em nghe thấy kêu nó khác ngay chứ không phải là nghe tiếng của cái nhựa đây đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em xem cái cách đi của cái bộ hột này nó đi nó đúng là đi khôn hay không thì hôm nay tôi sẽ test cho anh em cái bộ bộ hột tài xỉu à, tam sắc đi Đấy. còn phần tăng tích thì là anh em à, anh em không cần phải à, kiểm tra đâu Đấy đảm bảo cho anh em luôn là một nghìn một nghìn là không có tan nhé Đó. hột bao đều cho anh em luôn xỉu đây tài này đó tài xỉu đây đó tài đó anh em thấy xỉu thì uh, xỉu 90 tài tài 11 đấy bộ hột đi khá là khôn đúng không anh em Đấy, anh em nào mà đã dùng rồi thì anh em biết còn anh em nào mà chưa dùng thì anh em có thể lên cơ sở Đấy, cơ sở tôi ở bên xe miền Tây anh em lên cơ sở thì à, anh em sẽ được uh, lựa chọn những cái bộ hột tài xỉu hay rất là hay Đấy, còn đây là còn rất là nhiều nhé đây rất là nhiều Đấy. đây là toàn những cái bộ hột làm sẵn hết rồi anh em về thì anh em chỉ việc chơi thôi không cần phải làm gì cả đó thì bây giờ cái à, bộ tam sắc này thì tôi sẽ lắc cho anh em đấy, giữ cho anh em vài chén để cho anh em thấy được là cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này nó đạt hiệu quả cao cho anh em khi anh em đi lắc nhé đang tài giữ tài luôn cho anh em này Đó, tài 12 này tiếp tục giữ tài này Đó, tài 11 này tiếp tục giữ tài cho anh em này tài 11 này tiếp tục vẫn là giữ tài này Đó, tài 13 tiếp tục vẫn giữ tài họ tài 12 Đấy, tài 11 hơi mạnh rồi trái này chắc xuống xỉu đó xỉu đấy đây chính là cái à, những cái bộ hồ tài xỉu bên tôi có và ra mắt anh em để cho anh em đi ờ, chơi tài xỉu anh em có những cái bộ hồ tài xỉu mà đi hay Đấy, và nó có hiệu quả cao cho anh em khi anh em đi lắc Đấy, đây chính là những bộ hồ tài xỉu bên tôi video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em